Huh? Huh? Huh? Huh? No! xe. Dạ, Aha, dạ. dạ, Oh. <laughs> Ờ <laughs> 네. 어?

Ho ho ho! Merry Christmas, everyone! Ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha